Outlander và xe bán tải Chi Tông để giao cho quý anh chị được trước Tết. Thì ờ, đối với lại chiếc xe Xpander ờ, thì nó sẽ với số tự động ạ. Thì bên em sẽ có sẵn ba màu để giao cho quý anh chị đó là màu trắng, màu đen và màu nâu để quý anh chị lựa chọn. Đây, quý anh chị sẽ thấy ờ, rất là nhiều xe. Thì uh, xe Xpander bản số tự động nhập khẩu này thì giá lăn bánh của nó là 650 triệu và tặng quý anh chị bảo hiểm thân vỏ 1 năm và gói phụ kiện uh, từ đại lý bên em Đấy, cụ thể nào thì anh chị vui lòng liên hệ với em nhé à, đối với số sàn thì Xpander bên em thì Xpander số sàn này nó sẽ có màu bạc để giao cho quý anh chị được sau ngày trước Tết Đó. thì con này ờ, nó sẽ giá lăn bánh của nó là 580 triệu thì ngoài ra thì như quý anh chị thấy có cái màu cam này đó là Xpander Cross thì bên em đang có sẵn cái màu này để giao cho quý anh chị ờ, giá lăn bánh của chiếc Xpander Cross này thì đang là 720 triệu cũng như là Xpander số tự động và số sàn bản nhập khẩu thì chiếc xe này đều được là tặng quý anh chị là bảo hiểm thân vỏ 1 năm và gói phụ kiện bên em. Thì à, để chi tiết thì anh chị vui lòng liên hệ bên tuyển theo số điện thoại 0936 929 444 anh chị nhé. Đó. Thì à, bản cao cấp hơn của Xpander đó là bản à, Outlander thì Outlander với bản thiếu 2.0 thì bên em đang hết xe rồi. Còn đối với bản đủ 2.0 thì bên em đang có sẵn ba màu để quý anh chị lựa chọn đó là màu trắng, màu đỏ và màu đen. Đó, thì giá lăn bánh của nó là uh, à, 998 triệu Đó. thì à, tặng quý anh chị bảo hiểm thân vỏ một năm và gói phụ kiện bên em cũng như là chiếc xe Xpander đó ờ, còn à, bản cao cấp hơn trông thể thao hơn và đẹp hơn đó thì là sẽ là chiếc xe Peugeot Sport bên em thì uh, Peugeot Sport này nó là động cơ máy dầu bây giờ nó không còn động cơ máy xăng nữa quý anh chị nhé động cơ 2.4 thì chiếc xe này đi cũng rất tiết kiệm nhiên liệu bền bỉ và thích hợp cho những ờ, quý anh chị nào ờ, đang đi ờ, muốn đi phượt hoặc là đi các vùng đường xa đèo núi thì Power Sport thì nó có bản một cầu và bản hai cầu động cơ 2.4 thì bản một cầu giá lăn bánh của nó đang là 1 tỷ 168 triệu và tặng quý anh chị bảo hiểm thân vỏ 1 năm và có phụ kiện trị giá 35 triệu nữa thì quý anh chị biết chi tiết thì vui lòng liên hệ với em Tuyền còn đối với lại ờ, bản Peugeot Sport bản hai cầu bản cao cấp bản đủ thì ờ, giá lăn bánh hiện tại bây giờ là 1 tỷ 422 triệu thì nếu quý anh chị uh, mua tại thời điểm này thì nó cũng đang được uh, tặng bảo hiểm thân vỏ một năm và có phụ kiện 35 triệu cộng thêm đó là uh, các khuyến mại từ đại lý bên em rất là tốt đấy ạ thì uh, quý anh chị uh, quan tâm bản Peugeot Sport này vui lòng liên hệ với em Tuyền thì Pajero Sport này nó cũng có ba màu bên em đang có sẵn để giao cho quý anh chị đó là màu trắng như anh chị thấy ở đây màu đen đằng sau đây và màu ờ, nâu thì bên em đều có sẵn cả bản một cầu và bản hai cầu thì ờ, so với trước đó thì chiếc xe Pajero Sport này đang tranh với thời điểm ra mắt tầm khoảng gần 100 triệu giá cực kỳ tốt đúng không ạ thì cụ thể như nào anh chị ờ, vui lòng liên hệ với em Tuyền nhé đó còn à, nếu mà chiếc xe 5 chỗ ờ, dòng Astra bên em thì hiện tại bây giờ đang không có xe và thị trường cũng đang hết xe rồi. Thì ờ, nếu mà quý anh chị quan tâm dòng 5 chỗ này thì vui lòng đợi đến tháng 3 năm 2021 thì lúc đấy nó sẽ phiên bản 2021 rồi thì nó sẽ có nhiều tính năng thay đổi cao cấp hơn, nâng cấp hơn so với đời 2020 nhất vẫn như là em bật mí thêm một chút nó là cảm biến gạt mưa này đèn bật tắt đèn pha tự động đó là những cái mà được thay đổi trên ờ, chiếc xe Cha 2021 à, nếu quý anh chị ờ, mà yêu thích dòng xe Acha nó là tiết kiệm nhiên liệu ấy, thì vui lòng liên hệ với em nhé để ờ, đăng ký đặt xe đây là một video để cung cấp tới quý chị uh, sơ lược về các cái mẫu xe Mitsubishi bên em đang có sẵn gửi tới quý chị uh, những ai đang quan tâm muốn lấy xe trước Tết